trai vô tình làm rơi đùi gà rán trên tay Nghĩ đến đây là cái đùi gà cuối cùng Anh bỗng cảm thấy không nỡ Thế là anh đưa mắt liếc nhìn xung quanh Thì nhìn thấy một cái khay sắt Hơn nữa nó cách anh khá xa Nên anh muốn dùng tay đỡ lấy luôn Nhưng không kịp nữa rồi Trước tiên anh chỉ đành đứng vững Rồi nhanh chóng rút điện thoại ra Dùng tốc độ ánh sáng để ấn số điện thoại giáo sư dạy toán lý hóa Khi giáo sư đang làm việc Biết được có chiếc đùi gà sắp bị rơi lập tức hành động khẩn trương, sau đó khóa trái cửa chính cửa sổ, lấy bảng trắng ra và xóa sạch mặt bảng, rồi vội hỏi chiều cao của chàng trai và tốc độ rơi của chiếc đùi ga, Biết rằng xung quanh anh có một cái khay sắt, bỗng mắt giáo sư sáng lên, rồi vội vàng tính toán, chỉ cần chàng trai lấy được cái khay sắt trong vòng 0,06 giây. Sau đó ném nó vào vị trí thích hợp trong vòng 0,99 giây. Về mặt lý thuyết sẽ đỡ được đùi ga, trước mắt anh chàng này không có cách nào hay hơn. Chỉ cần mạo hiểm một lần, thế là anh hít một hơi thật sâu, dùng tốc độ ánh sáng chạy đến chỗ khay sắt, cho anh một cú xoay người tuyệt đẹp qua một loạt các động tác hoàn hảo đặt thành công tấm sắt xuống dưới trước khi chiếc đùi gà rơi xuống nhưng không ngờ do lực ném khay sắt hơi lớn nên nó đã lệch khỏi vị trí dự tính thấy chiếc đùi gà sắp chạm đất muốn di chuyển khay sắt thì cần phải dựa vào một vật có tốc độ cao và khéo léo lúc này thúy hòa ở bên cạnh bỗng có ý kiến đó là sử dụng súng bắn tỉa hiệu suất cao thế là cô ấy nhanh chóng mở gác ẩn danh liên lạc với lính bắn tỉa cách đó 800 km trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc không ai dám sơ suất trên bản đồ lập tức đo lường ra khoảng cách giữa hai nơi, sau đó tính toán tốc độ gió, nhiệt độ và trọng lực. Kết hợp với chênh lệch độ cao ở hai nơi, giáo sư nhanh chóng tính ra đường đạn hợp lý nhất, còn xạ thủ cũng làm theo sự chỉ thị của giáo sư. Liên tục điều chỉnh thông số cho chuẩn, sau đó nhanh chóng bóp cò. Cuối cùng khay sắt cũng đỡ được chiếc đùi gà, giờ đã xử lý xong vụ chiếc đùi gà, họ cũng không thể ngờ rằng mọi người đã phối hợp nhuần nguyễn đến vậy. Phía bên giáo sư này cũng vui mừng đến mức khoa tay múa chân, Cuối cùng chàng trai báo tin vui cho anh xạ thủ cách đó 800 km. Rồi kiên quyết cắn mạnh chiếc đùi gà bên cạnh trạm xe buýt. Người phụ nữ đang nôn nóng gọi điện thoại. Ông già bên cạnh hỏi cô ấy có sao không. Người phụ nữ tùy ý trả lời mình vẫn ổn. Ông già tiếp tục hỏi cô ấy còn đi bao xa nữa. Dường như người phụ nữ bắt đầu thấy bực mình. Ông già vội vàng giải thích. Tôi chỉ muốn hỏi cô còn bao lâu nữa. Thấy dáng vẻ mất kiên nhẫn của người phụ nữ, ông liền nói mình đã làm phiền rồi. Nhưng sau một hồi suy nghĩ, cô nói với ông đã 27 tuần rồi. Ông già bỗng lấy lại tinh thần, bèn trêu cô rằng sắp tới lúc dỡ hàng rồi. Không dễ như thế đâu, Nhìn vẻ mặt buồn bã của người phụ nữ, ông già tiếp tục quan tâm, bây giờ rất khó sao? Cô nên vui vẻ một chút, bây giờ thậm chí cháu bắt đầu thấy hơi sợ rồi. Ông hỏi cô ấy sợ điều gì? Rất nhiều thứ. Tôi chắc chắn cô sẽ cảm thấy ổn thôi, đó là những gì mọi người nói. Nếu không phải thì sao? Tôi nghĩ chồng cô sẽ bảo vệ cô, người phụ nữ nghĩ lại một lúc lâu. Cô ấy lại xoa tay lên bụng, một lúc lâu sau, cô trả lời rằng chồng mình đã mất rồi. Ông già lại hỏi tiếp, còn người nhà của cô thì sao? Rất phức tạp. Chỉ có mình cô à? Cô ấy nói với ông già, bây giờ cô ấy không có lấy một người thân, chỉ có cô ấy và đứa trẻ trong bụng, và một người cha bị bệnh. Lão nói với cô ấy rằng mọi thứ sẽ ổn thôi. Phụ nữ biết điều đó rất khó, nhưng cũng nghẹn ngào gật đầu. Cứ như vậy, hai người họ không nói gì nữa. Chẳng mấy chốc xe buýt đã tới. Cô nói một câu, xe đến rồi, chúng ta đi thôi. Nhưng dường như ông lão không hiểu ý cô, thậm chí không biết mình đang đi đâu. Bố, Đi nào Cứ như vậy nhìn xe buýt đi qua Ban đầu có thể không phải cô gái thấy bực mình Mà là bố cô đã lặp lại câu hỏi đó vô số lần Xem tới đây, bỗng nhiên tôi nhớ đến câu nói đó Con muốn báo hiếu nhưng cha mẹ không đợi được Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng Đừng để đến khi mất đi Mới biết trân trọng Bạn nào yêu thích hãy theo dõi tôi nhé Cứu người mọi người ơi Mọi người đi qua à, hoan hỉ cho anh em mình một tin thế để anh em mình có động lực làm video mọi người nha